phóng sinh là tạo phúc hay tạo ác nghiệp. Nhiều người thường lựa chọn cách phóng sinh để tạo phúc cho bản thân. Tuy nhiên, nếu làm không đúng, việc phóng sinh sẽ trở thành hành động tội ác. Phóng sinh không chỉ thuần túy về tôn giáo mà còn gắn liền với hoạt động thực hành văn hóa của người dân. Hành động phóng sinh từ niềm tin Phật giáo có ý nghĩa tạo lấy phước đức, đồng thời tập cho con người có ý thức về giá trị của sự sống, biết ý nghĩa về cuộc sống của cá nhân khác và hướng con người làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Phóng sinh tức là phóng thích, cứu mạng sống, ban cho sự tự do, giúp một chúng sanh trở về với đời sống thực sự của chúng. Còn về nghĩa bóng, phóng sinh là phóng thích tâm tham, đố kỵ, hơn thua, thù hận, ra khỏi con người. Đối với người theo đạo Phật, hành động phóng sinh những con vật đang gặp nạn như cá mắc lưới, chim bị bẫy, là việc làm từ tâm từ bi, không nhất thiết phải thông qua nghi thức hay cần có một dịp lễ lớn để thực hiện. Trong đời sống hàng ngày, người ta vẫn có thể mở lòng thiện để cứu giúp các sinh vật nhỏ bé. Phóng sinh còn có ý nghĩa là từ bỏ những tham sân si trong con người mình. Theo quan niệm dân gian, bà con nhân dân thường phóng sinh vào các dịp rằm, lễ lớn trong năm, nhất là rằm tháng giêng với mong muốn cầu mong cả năm được bình an. Ở góc độ tích cực, đây là một việc thiện nhưng nếu quan niệm chỉ cần phóng sinh sẽ giải được mọi tai, hạn thì hoàn toàn sai. Phóng sinh là từ tâm nhằm cứu vớt các sinh linh, không thể dùng việc phóng sinh để đổi lấy may hay giải hạn cho con người. Nhiều trường hợp bà con nhân dân và cả các Phật tử đổ xô đi phóng sinh đã tạo cơ hội cho người khác đánh bắt, buôn bán chim, cá, tạo ra thị trường lớn, sát hại sinh vật thì đây là việc người phóng sinh cần phải suy nghĩ lại. Đừng vì suy nghĩ chưa đúng mà gián tiếp tạo thêm nghiệp xấu cho bản thân. Những người đánh bắt, nhà cung cấp hay những người buôn bán những sinh vật này đừng vì lợi nhuận mà ngày càng tạo nghiệp xấu và nặng cho bản thân, làm hại môi trường, cho gia đình và xã hội.